Phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Đến với kênh phong thủy nhà ở của Phạm Quang Hướng thì luôn luôn cho quý vị được sự viên mãn. Vì sao? À, kênh phong thủy nhà ở này Phạm Hướng luôn luôn chia sẻ cho quý vị về phong thủy hướng nhà xây của quý vị, màu sắc phong thủy của quý vị, năm nào được tuổi xây nhà, cung phi là gì, cung tử vi là gì đều được chia sẻ ở cái video và hôm nay Phạm Hưởng xin chia sẻ cho quý vị cái tuổi 1972 nhâm tý nhá 1972 nhâm tý nam và nữ về hướng nhà xây của vị phong thủy màu sắc năm được tuổi xây nhà nhá cùng tự vi cùng uh, ờ, uh, ờ, bắt chặt thì 1972 La mạng đó là cung chấn cung tử vi hay còn gọi là cung sinh là cung chấn còn Lữ Mạng 1972 cũng là cung chấn luôn cung tử vi cũng là cung, cung chấn cái cung chấn này là để chúng ta xem lá số tử vi chọn đời từng năm rồi là xem cái uh, tuổi vợ chồng hợp hay không cũng là ở cái khung cung tử vi nhé thì bây giờ phòng hướng chia sẻ cho quý vị đi tìm cái cung phi bắt chặt hay gọi là cung phi bắt quái cái cung phi bắt chặt này để làm gì để chúng ta cải biên lại cái đường công dân tiền tài của chúng ta và cái lại về đường lương duyên của chúng ta ở cái cung tử vi à quên ở cung bắt chặt chứ ở cung bắt chặt hay còn gọi cung bắt quái tìm để tìm nó thì chúng ta phải làm như thế nào thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn chúng ta lấy 1972 quý vị chia cho con số 9 đó là cung bắt chặt chia số 9 nó sẽ bằng như thế này 219,1 chúng ta lấy cái con số đằng sau dấu phẩy đó là con số 1 quý vị lấy con số 1 để làm gì lấy con số 1 để tra vào bảng tra vào bảng bắt chặt này Lam thì tra bảng Lam Nữ thì tra bảng Nữ để tìm hướng nhà hướng phong thủy ở đây đó là con số 1 của Lam mà ở đây đó là cung khảm <coughs> này Lam là 1972 nhâm tý nhá cung khảm nhá. cung bắt chặt là cung khảm cung khảm ở đây quý vị soi <coughs> đây đây xem ở đây cung khảm của quý vị ở đây đó là hướng chấn bắc này nó thì có thuộc quân nhà hướng đông thuộc đông tư mệnh, hướng chấn bắc hướng đông, chấn đông đông nam và hướng chấn nam đây là bốn hướng của tuổi 1972 làm mạng quân nhà đông tứ mệnh, nhé hướng nhà tắm hướng nhà chính và hướng nhà bếp của chúng ta <coughs> nhé rồi tiếp theo quý vị chọn con số 1 tìm con số 1 ở bảng của nữ nữ là cung cấn đây nữ là cung cấn thì quý vị tìm ở cái cung cấn ở đây 1972 nhâm tý nữ mạng thì thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhá cung cấn là Đông Bắc này và Tây Bắc này Tây Nam này và hướng chấn Tây này Đấy, nữ là quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh nhá đó là hướng nhà hướng nhà chính hướng nhà bếp hướng nhà tắm nhá rồi Phạm Hướng chia sẻ luôn của chúng ta đây 1972 nhâm tím nhân nhâm tý thuộc tang đỗ mộc mệnh mộc thì mệnh mộc ở đây này Đấy, màu tương sinh chia sẻ màu sắc phong thủy nhé màu tương sinh của mình đó là màu đen màu xanh nước biển màu tương hợp của mình đó là màu xanh lá cây hay gọi là xanh lục còn bị khắc kỵ bởi màu trắng màu xám màu nghi nhé Đấy. khi quý vị đã nắm bắt được cái ờ, màu sắc phong thủy của chính mệnh chúng ta rồi thì chúng ta sử dụng cái màu sắc phong thủy đó để làm gì để sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng và mua xe mua màu mua xe nhá, mua xe theo màu sắc phong thủy của chúng ta rồi là mua những vật phẩm phong thủy như thế này theo màu sắc phong thủy của chúng ta để làm gì để nó kích hoạt tài lộc đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé <coughs> tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ bốn hướng tốt nhất của quý vị và bốn hướng xấu nè của tuổi 1972 nhâm tý nam mạng nhé Lam thì khối quân nhà đông tứ chặt này hướng tốt nhất của 1972 Lam mạng đó là hướng Đông Lam là sinh khí hướng thứ hai chắn Đông là thiên y hướng thứ ba chắn Lam là diên niên và hướng cuối cùng là hướng phục vị là chắn Bắc nhé đó là của uh, Lam mạng <coughs> nhé thế còn Lữ mạng ở đây thì lại thuộc con nhà Tây Tứ Mận nhé Lữ 1972 nhé hướng tốt nhất này đó là hướng tây nam này sinh khí này hướng thứ hai là hướng tây bắc này thiên y hướng thứ ba là chánh tây này và hướng thứ tư đó là hướng đông bắc nhá đó là hướng đông bắc đó <coughs> rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ luôn hướng ờ, cái ờ, những ờ, ý nghĩa của từng nhá ý nghĩa của từng à, từng từng từng hướng bốn hướng tốt và bốn hướng xấu đó chúng ta quay như thế thì có ý nghĩa như thế nào thứ nhất cái hướng sinh khí á, quý vị mà quay về hướng sinh khí thì có ý nghĩa là sinh sôi nảy nở ấy rồi là hanh thông thuận lợi nhé rồi là được thăng tiến đó còn hướng tiếp đẹp tiếp theo đó là hướng thiên y quý vị mà quay nhà về hướng thiên y đó là hiện, biểu hiện sự thăng tiến tài lộc gia tăng sinh khí ấy rồi là uh, được sự giúp đỡ nhá, được sự giúp đỡ Đấy. hướng thứ ba đó là hướng diên liên khi quý vị quay nhà về hướng diên liên thì có ý nghĩa là biểu hiện sự vững vàng thuận lợi êm đẹp ấy Rồi là vui vẻ, sự vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, vợ chồng, tình cảm vợ chồng êm đẹp, kinh doanh được thăng tiến. ấy Thế còn hướng thứ tư đó là hướng tốt thứ tư đó là hướng phục vị. Hướng phục vị ở đây có nghĩa là phục hồi lại những cái thứ xấu không tốt trở lên tốt hơn. Phục hồi những hung khí thần cát khí. Đó gọi là phục vị. Rồi, Phạm Hướng chia sẻ luôn bốn hướng xấu còn lại chẳng may mà quý vị quay nhà về hướng tuyệt mệnh nhớ thì nó ảnh hưởng đến đời sống của quý vị đó là chia cắt chia ni thương tổn đấy rồi tàn tật tật ắt đấy gặp nhiều trở ngại bận tật hôn nhân không thành chia cắt đó rồi hướng thứ hai đó là hướng ngũ quỷ <clears throat> chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng ngũ quỷ thì luôn luôn bị quấy phá quấy rối gặp nhiều trở ngại nhé lận đận không thần rồi là tai vạ rồi là sự tranh cãi thị phi ấy rồi là uh, vợ về vợ đường nương duyên vợ chồng bị sức mẻ bị chia cắt chia ni ni tán đó là hương ngũ quỷ rồi hướng thứ thứ ba đó là hướng lục sát. Chẳng may quý vị mà quay về hướng nhà hướng lục sát ở đây đó là biểu hiện sự thiệt hại, đức đoạn, chia ly, thương tổn, mất mát. Đấy. Rồi là gặp nhiều trở trở ngại nhá. Đó. Hướng cuối cùng đó là hướng họa hại. Chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng họa hại thì nó thiệt hại về hao tổn tiền tài mất mát đấy rồi là mưu sự không thành tình duyên bị chia cắt chia ly gia tăng bệnh tật khí lực bị tổn thất đấy khí lực tổn thất có nghĩa là âm thịnh dương suy đó không cơ thể của chúng ta của chúng ta mà âm thịnh hơn dương có nghĩa là cơ thể của quý vị đang bị giảm sút chúng ta phải làm sao cơ thể chúng của chúng ta tính dương càng cao thì nó sẽ đẩy nùi bệnh tật được nhá đó là vấn đề là như thế rồi phạm hướng chia sẻ luôn cho quý vị luôn là khi quý vị đã biết cái cái hướng xây nhà rồi biết được cái mình là con nhà hướng đông hay con nhà hướng tây rồi <clears throat> thì quý vị mua một miếng đất hoặc mua ngôi nhà khi quý vị mua một một miếng đất thì quý vị phải biết được cái phải biết được là cái năm nào năm nào quý vị được tuổi xây nhà đúng không đó tại sao được gọi là năm được tuổi xây nhà tại vì như thế này người ta thường gọi là năm được tuổi xây nhà tại vì nó không phạm vào ba điều cấm kỵ đó là không phạm tam tai không phạm hoàng ốc cũng chẳng phạm kim đâu chỉ cần quý vị không phạm vào ba điều này, đó là năm đó là quý vị được tuổi xây nhà, năm được tuổi xây nhà, năm tốt nhất để xây nhà. Đấy. Rồi, khi chúng ta đã biết được cái năm xây nhà thì chúng ta lại phải chọn cái tháng để chúng ta xây nhà đúng không? Chọn cái tháng động thổ. Thì Phạm Hướng chia sẻ luôn, thì khi chúng ta đã được năm xây nhà thì trong vòng 12 tháng đó tháng nào chúng ta cũng có ngày đẹp để động thổ xin lưu ý một điều rằng là quý vị phải xem trong lượt âm nhé lượt âm âm đợt thì phòng hướng chia sẻ luôn thì trong ờ, trong vòng 12 tháng đó tháng nào cũng có ngày có giờ khung giờ hoàng đạo và cũng có khung giờ hắc đạo khung giờ hoàng đạo là gì khung giờ hắc đạo là gì phạm hướng chia sẻ cung giờ hoàng đạo có nghĩa là cái khung giờ đó là được thần cai quản được thần thiện cai quản thần tốt cai quản thế còn khung giờ hắc đạo là khung giờ của thần ác cai quản hay gọi là thần xấu cai quản thì ở trên ở trên thì cũng có người tốt người xấu tiên thì cũng có tiên thiện và tiên ác ở dưới trần gian thì cũng có người tốt người xấu nó đều có sự đối lập nhau không có gì gọi là hoàn hảo cả nhé Đấy nó là như vậy Khi quý vị đã chọn được cái khung giờ hoàng đạo rồi Thì quý vị sẽ sắm một cái lễ Làm một cái lễ nhé Ở vị trí của quý vị mà động thổ đó ở tại vị trí của quý vị khi quý vị làm lễ thì quý vị uh, làm lễ xong khi quý vị nên làm lễ xong rồi trong cái khung giờ hoàng đạo đó rồi thì mưu mưu sự dễ thành nhé đấy mưu sự dễ thần tại vì cái thần là thần thiện cai quán khung giờ hoàng đạo đó đó là giờ tốt mưu sự dễ thần đó khi chúng ta làm lễ xong thì chính quý vị là người động thổ quý vị phải sử dụng cuốc hoặc sẻng để quý vị cuốc vài ba cuốc đất ở trong khu miếng đất đó hoặc là xúc vài ba sới đất ở trong cái khu vực đó đó là động thổ như vậy là quý vị đã động thổ xong đó là xong việc của quý vị làm lễ động thổ làm xong rồi thì cái phần còn lại để dành cho thợ xây người ta làm công việc còn lại và Phạm Hướng ờ, xin chia sẻ cho quý vị lưu ý một điều như thế này trong cái thời gian quý vị mà xây cất á, là tránh trường hợp bị gián đoạn nhá. chẳng may gián đoạn rất là xấu quý vị tại vì sao tại vì trong cái thời gian đó bị gián đoạn đó thì những cái vãng vong những cái khí xấu âm binh âm khí nó lãng vãng ở khu vực nhà chúng ta nó ám khí vào khu vực nhà ta nó đem lại ngôi nhà ta ngôi nhà xấu ám khí vào tại vì sao tại vì quý vị là chưa có lập bàn thờ thổ địa chưa có lập bát nhang để thỉnh để thỉnh thổ địa để mà cai quản kêu gọi để cai quản trông nom nhà cửa đúng không đó rất là quan trọng thì như thế này cũng giống như là ở cái mấy cái ngôi nhà các vị ở cái mấy nhà bỏ hoang cũng vậy không có ai ở không có ai thờ cúng thì dĩ nhiên cái ngôi nhà đó rất là lạnh lẽo đó âm khí rất là nhiều rồi là rắn rết chuột bọ nó tới nó ở đó là những khí xấu đó nó đem lại những khí xấu ở ngôi nhà ông ta đấy nó nói là như vậy thì chúng ta sẽ tìm cách hóa giải chẳng may trong thời gian năm bữa nửa tháng mà người thợ đó không làm được không có ai làm được thì chính quý vị là người phải làm làm gì là quý vị sẽ ở trong cái miếng đất đó quý vị sẽ dọn dẹp nhà cửa ở khu vực dọn dẹp khu vực đó hoặc sắp xếp gì đó rồi để gọi là trông nom nghĩa là có người ở đó ngày nào cũng có người ở trong khu vực đó đó gọi là có người trông nom thì những cái, cái những âm binh âm khí khí xấu nó không nó không tới nó không tới quấy phá nó không không nó không lay vãng ở khu vực đó tại vì có người cai quản có người trông nom rồi nhá đó rất là quan trọng đó là phòng hướng chia sẻ cho quý vị thiệt tình là như vậy để quý vị nắm bắt được khi chúng ta mà à, xây dựng nhà cửa thì cẩn thận cái việc gián đoạn nhà cửa rất là không may tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn là cái năm nào được tuổi xây nhà này tiếp theo này cái năm của quý vị được tuổi xây nhà này của tuổi 1972 nhâm tý nhá nam và nữ luôn được nam và nữ luôn được tuổi xây nhà này năm 2020 này tiếp tới là 2029 này 2030 2032 2038 2039 2041 2048, 2050, 2056. Đây là những tuổi à, những năm được tuổi xây nhà tại vì những năm này không phạm vào ba điều đó là không phạm kim lâu, không phạm hoàng ốc, cũng không phạm vào tam tai. Đó là làm tốt để chúng ta khởi công xây nhà. Đấy. Thì cái video này à, Phạm Hướng à, chia sẻ cũng mong là được hữu duyên cho tuổi 1972 xem được cái video này để nắm bắt được tình hình về phong thủy nhà ở của chính chúng ta Đấy. để cải thiện về đường nương duyên về đường công dân sự nghiệp của quý vị đó phạm hướng lập ra cái kênh này cũng chỉ mong là chia sẻ và giao lưu với quý vị chia sẻ những cái vấn đề về phong thủy nhà ở đem lại những cái sự thịnh vượng cho quý vị quý vị nắm bắt được để chúng ta cự tự mình cứu lấy mình tự mình cải thiện với mình tại vì hiện nay thì cái uh, về vấn đề ngoại cắn nó tác động tới chúng ta rất là nhiều tác động đến sự sống của chúng ta rất là nhiều nên chúng ta cũng sử dụng những cái ngoại cảnh đó để chúng ta thay đổi lại những cái này Đấy, chúng ta sử dụng phong thủy chúng ta sắp đặt để cái lại những cái à, khí xấu như vậy để gia tăng thêm sự may mắn cho chính bản thân của quý vị Đấy. Khi quý vị mà đã có ngôi nhà hợp với mệnh của chúng ta rồi thì làm cái gì cũng tốt Buôn bán gì cũng tốt, làm ăn cái gì cũng tốt nhé Đó là cũng mong là qua cái video này sẽ đem lại rất là nhiều hữu nhiều hữu ích cho quý vị Để quý vị nắm bắt được là phong thủy nó quan trọng như thế nào đến đời sống của chúng ta Và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Đó quý vị xây nhà quay nhà sai hướng quay về hướng xấu thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng ảnh hưởng đến tiền tiền tài ảnh hưởng đến mâu thuẫn gia đình rất là nhiều nhé thì thôi phòng hướng xin tạm dừng cái video tại đây thì cũng mong là qua video này sẽ đem lại nhiều may mắn cho quý vị và những quý vị nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh phạm hướng để phạm hướng chia sẻ tiếp tất cả những gì có liên quan đến đời sống vật chất của con người và phong thủy nhà ở của chính quý vị nhé rồi xin chào biệt quý vị rất là nhiều